Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 3 Ok thì hai ngày vừa rồi mình cũng đã thành công uh, kéo lại cho những người anh em uh, mình đã nghỉ một thời gian thì uh, đến ngày hôm nay cũng có một uh, người gửi đến cho mình một cái tài khoản là 40 triệu nhá ok thì ngày hôm nay mình cũng sẽ không hứa trước được rằng sẽ là chắc chắn x2 thì cho người anh em này nhưng cũng sẽ cố gắng đạt được tầm từ 70 đến 80 triệu nhá 80 thì sẽ là x2 còn uh, tối thiểu cũng sẽ cố gắng đạt được cho người anh em này 70 anh em nhé Đấy, ok trên 80 như uh, có nghĩa trên x2 như hai ngày trước thì càng tốt đúng không anh em ok cùng vào bàn và triển khai thôi anh em ngày này thì chắc là một vào không kịp rồi vừa có một cái dây xỉu có cả tứ này anh em vừa nhắc đến xỉu xong có xỉu luôn nhé nay mình cũng khá là đỏ đấy xem như nào ok này là vịt mới tài khoản mới ok là gì đây anh em chẵn xỉu anh em nhé chẵn xỉu chẵn xỉu này anh em <clears throat> vào luôn nhé ok ăn luôn một tay chẵn anh em nhé tay chẵn đầu tiên luôn nhé đạt được 25 ờ, uh, ờ, mục tiêu rồi anh em ạ đây ok anh em ngày mùng 7 tháng 3 nhé trên bảng có mùng 7 tháng 3 nhé à, tôi đang chơi là vào lúc uh, 15 giờ 33 phút giờ phi là 16 giờ 33 anh em nhé ok ok vẫn chẵn xỉu tiếp anh em ạ ok lần này thì ăn full luôn cả chẵn và xỉu nhá lần này thì ăn full luôn cả chẵn và xỉu anh em nhé cái mục tiêu 70 của mình ờ, cũng ờ, đã sắp đạt được rồi anh em ạ chẵn tải anh em nhé chẵn tải nhé lần này thì bảng hiển thị đưa ra một pha là chẵn tài anh em ok tiếp tục hút chẵn anh em nhé hút chẵn tiếp anh em nhé ok anh em đã gần đạt được cái mục tiêu của mình rồi tục là chẵn tải anh em Vẫn là chẵn tải Thôi xong tôi rồi Xong rồi Tất cả đã xong anh em nhé <clears throat> Vẫn là chẵn tài thì vẫn có chẵn thôi Mục tiêu ngày hôm nay hoàn thành hoàn hảo anh em ạ Từ 40 ờ, triệu Và hiện tại bây giờ nó đang là 88 triệu anh em nhá, Đã xong Đấy Ờ, hôm nay đúng mình vào rất là đỏ luôn anh em cực kỳ là đỏ vừa nhắc uh, xỉu xong về xỉu luôn và cũng ăn luôn phun một cái chẵn xỉu Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của bảng soi cầu sóc đĩa vâng tiếp tục nói xỉu lại về xỉu lại tiếp tục là về chẵn xỉu anh em này mình vừa mới nói chẵn xỉu xong lại về chẵn xỉu ok cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của bảng soi cầu sóc đĩa à, anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảo soi cầu sóc đĩa anh em nhé à, anh em liên hệ trực tiếp với mình qua cái số zalo là 0393247225 để được mình hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video